bếp ga dành riêng cho thị trường nội địa Nhật với những kiểu dáng hình thức và mức giá khác nhau để các bạn có thể ờ, thoải mái lựa chọn nếu các bạn xem mà cảm thấy ưng ý với sản phẩm nào thì chúng ta có thể để lại comment phía bên dưới kèm theo số thứ tự của bếp như tôi đã giới thiệu kèm theo số điện thoại của mình để nhân viên của shop tư vấn cho các bạn hoặc là các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của anh Nam là 0909 306 149 để biết được những chính xác ưu đãi tốt nhất dành cho khách hàng. Bây giờ thì tôi bắt đầu với bếp số 1 Bếp số 1 giá 1 triệu 7 Số số series của nó là Rinnai VH56BL Bếp này là mặt men Chống xước Đây. Số 2 Giá 2,2 triệu Bếp này là Rinnai NTM56BL Bếp này là mặt men chống xước Và có lắp đặt sẵn một cái nút công tắc rang đây Đối với các dòng bếp ga nội địa Nhật thì ờ, nó sẽ có que cảm biến nó giới hạn nhiệt độ ở 250 độ thì nó sẽ khóa ga nha. Vì thế ờ, ở đây chúng tôi có lắp đặt một cái nút công tắc rang độc quyền của đại hình khuyến mãi nè. Nếu các bạn nào quan tâm thì các bạn có thể ờ, nhờ nhắn tin cho nhân qua Zalo để nhân viên của shop tư vấn kỹ hơn. Thì khi mà các bạn lắp đặt nút công tắc rang này thì bếp của nó sẽ chịu được cái nhiệt độ là từ 200 à, xin lỗi các bạn là bình thường á, nó sẽ chịu được 250 cho đến 300 độ C thì nó sẽ khóa ga. Nhưng khi lắp đặt cái nút công tắc rang này các bạn bật về phía bên trái như thế này á thì nó sẽ tăng lên trên hơn ờ, hơn 350 độ C tiếp theo là bếp số 3 giá một triệu rưỡi bếp này còn đẹp nhưng mắt mặt bị ố nè nên được bán giá khá là rẻ một triệu rưỡi Rinnai KGM562 BE đây bếp này là cái bếp mặt men chống xước luôn được lắp đặt sẵn một nút công tắc rang rồi bếp số 4 giá một triệu sáu bếp này cũng có mặt men chống xước luôn Rinai e B số 4 giá 1 triệu 6 Rinai KGE 31NS BL bếp này có mặt men chống xước đã được lắp đặt nút công tắc rang này bếp số 6 giá 2 triệu 9 Rinai RTE 564 BE bếp này có mặt men chống xước và được lắp đặt nút công tắc rang đây tiếp theo là một số bếp nút nhấn ở đây là bếp Paloma bếp số 7 giá 2 triệu Paloma IC800BR Bếp này có mặt men chống xước Bếp số 8 giá 2 triệu 6 Ria Tokyo Ga Tokyo Karaga RN M025SK Thì cái bếp này á, nó là Các bạn lưu ý á, Tokyo Ga nó không phải là một nhãn hiệu Bán bếp ga Mà Tokyo Ga là một nhà cung cấp cái khí ga ở bên Nhật á họ đặt mua những cái bếp của Rinnai, Paloma hoặc là Harman sau đó ờ, về dán nhãn hiệu ờ, của mình lên mục đích để tặng bán hoặc là tri ân cho khách hàng sử dụng khí ga của họ như bếp này nó là Tokyo ga nhưng mà các bạn có thể nhận biết kiểu dáng của nó là Rinnai nè đây là dòng Rinnai bếp này thì ờ, có đầy đủ chức có chức năng nấu nước sôi nè chức năng nấu cơm chức năng nấu cháo chức năng chọn nhiệt độ chiên có lắp đặt sẵn nút 3 giây chế độ rang nè và bếp nướng của nó cũng có chức năng hẹn giờ luôn có đồng hồ riêng cho bếp nướng luôn nè bếp có mặt sơn tính điện tiếp theo là bếp số 9 giá 1 triệu 3 Rinnai KGE 80 SL bếp này là mặt sơn tính điện có nút ờ, công tắc 3 giây chế độ rang của bờ của bếp nè tiếp theo bên đây là bếp số 10 Bếp số 10 Rinnai rt 64 zh 7 s Bếp này có mặt men chống xước Bếp cũng có nút công tắc 3 ờ, giây luôn Bếp số 11 à, Giá 1 triệu 3 Rinnai KGE 80SL Bếp này là có mặt sơn tính điện Và bên trái của nó cũng có lắp đặt một nôi nút ờ, công tắc 3 giây của zin của bếp này <coughs> Bếp số 12 Giá là 1 triệu 9 Trinai KZ KZM66 CTSBL bếp này có mặt sơn tính điện và có nút 3 giây ở bên phía tay trái luôn đó là à, một số dòng bếp nút xoay cũng như nút nhấn cơ bản ở dưới đây thì tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn thêm một số dòng bếp âm đây đây bếp âm số 13 giá 8 triệu bếp này là mặt men chống xước bếp có ờ, hai và mặt bếp có ba bếp đây bếp có hộp nướng bếp này á, thì có năm sản xuất của nó là vào ờ, tháng 8 năm 2019 nè bếp này thì sản xuất vào tháng 8 năm 2019 đây bếp còn ờ, đẹp bếp nó được lắp đặt sẵn dây sạc nè Tiếp theo ở bên đây dưới đây là bếp số 14 Bếp số 14 này cũng là một dòng bếp âm luôn Nhưng mà nó là bếp âm uh, ờ, mặt kính Ở đây là mặt kính của nó, mặt kính tràn viền nha các bạn Nó nằm ở trên tôi không có lấy xuống cho các bạn xem được Bật cái mặt bếp này là kính nó tràn viền luôn nha Rất là đẹp, nó không có viền xung quanh mà kính của nó tràn ra hết luôn Bếp thì có ốp này được làm từ inox nè Ốp này được làm từ inox Thì uh, cái hộp bên đây là hộp pin của nó Các bạn ấn vào đây thì hộp pin của nó sẽ bung ra Đây hộp pin được lắp đặt sẵn dây sạc rồi nè còn bên đây là hộp chức năng của nó bếp đầy đủ chức năng bếp full chức năng đầy đủ hẹn giờ nấu cơm nấu cháo nấu nước đầy đủ hết cũng như là bếp có hộp nướng hai tầng lửa full inox nè đối với dòng bếp này thì các bạn có kiềng bằng inox luôn nha có hai hai cái kiềng lớn ở ngoài được làm từ inox luôn ở đây là bếp số 15 bếp số 15 giá 8 triệu thì đây là hàng trưng bày tức là cái hàng này không có qua sử dụng nó còn à, mới chỉ em đi trưng bày thôi chứ chưa có khách hàng sử dụng bếp này còn rất là mới bếp này được sản xuất vào à, tháng 9 năm 2019 đây bếp này được sản xuất hơn cái thay cái bếp số 8 tôi giới thiệu ở trên đó là một tháng đây như bếp số 15 nè và bếp số uh, ờ, 8 đây, xin lỗi các bạn số 13 bếp số 13 và bếp số 15 thì chênh lệch nhau khoảng một tháng thôi hai bếp còn đều còn rất là mới chức năng của nó cũng tương tự nhau ở dưới đây bếp 16 á, thì bếp số 16 này là một cái bếp từ nhãn hiệu Toshiba đã được vệ sinh sạch sẽ rồi bếp có giá là 3 triệu rưỡi đây đây là hộp chức năng của bếp đây các bạn không muốn sử dụng các bạn bấm vào thì hộp chức năng nó sẽ bật vào trong bếp nó có nút này các bạn muốn điều chỉnh lớn nhỏ thì các bạn xoay theo chiều của đồng hồ thôi đây khi mà các bạn mua bếp thì sẽ có clip test bếp trực tiếp để các bạn à, dễ dàng sử dụng hơn còn ở bên đây á, thì ờ, có một số dòng bếp kính cao cấp đây đây là một số dòng bếp kính cao cấp đầu tiên là bếp số 17 bếp số 17 là bếp kính full chức năng bếp này full inox luôn gồm có nắp khói hai nắp đầu chia lửa kiềng và mâm nướng và vị nướng của nó được làm từ inox bếp nó cũng có viền được làm từ nóc nè nhìn rất là sang trọng bếp giá 8 triệu thì bếp còn ờ, cũng rất là đẹp bếp full chức năng nướng của nó thì chỉnh lửa bằng tự động và có chế độ nướng theo ờ, loại thực phẩm đặc biệt đó, đối với bếp này thì nó có cái chức năng của nó là các bạn phải đặt nồi lên thì bếp nó mới sử dụng được còn nếu các bạn không có nồi đặt lên bếp thì bếp sẽ không cho phép sử dụng rất cái tính năng rất là an toàn phòng chống tuyệt đối vấn đề cháy nổ Số 19 là 6 triệu Paloma 61 WCKL Bếp này là một dòng bếp đời mới của Paloma Bếp mặt kính full chức năng Bếp này thì nó không có full inox nhưng mà nó full chức năng Hộp nướng của nó thì vẫn có ờ, mâm nướng và vị nướng được làm tỷ nóc luôn Tiếp theo ở đây là số bếp 21 á. Bếp số 21 này giá 4 triệu rưỡi series là Rinnai RTE S66MCTS bếp này là bếp mặt kính full chức năng và bếp này cũng có full inox luôn gồm có nắp khói hai nắp đầu chia lửa kiềng của nó và mâm nướng vị nướng được làm tỷ nóc nhưng mà bếp này là chỉ có một tầng lửa thôi nha đây bếp một tầng lửa học nướng của bếp này là chưa qua sơn luôn và ở trên đây á, là bếp số 20 giá 10 triệu Bếp số 20 giá 10 triệu Bếp số 20 này là một ờ, dòng bếp mới của Rinnai Bếp 61 ờ, Bếp này thì ờ, full chức năng Bếp full chức năng Bếp có nắp khói nè, kiềng nè, mâm nướng và vị nướng được làm tỷ nóc Đặc biệt đối với dòng bếp mới của Rinnai này thì nó sử dụng cái đầu chia lửa bằng hợp kim nhôm nguyên khối nè Đây, rất là đẹp và bền đây là bằng nhôm nguyên khối nha các bạn bếp full inox xin lỗi các bạn là bếp không có đầu chia lửa bằng đầu nắp cái nóc nha bếp đầu chia lửa bằng nhôm nguyên khối chỉ có ờ, nắp khói kiềng mâm nướng và vị nướng được làm tỷ nóc viền bếp cũng bằng đi nóc nè bếp thì bằng mặt kính cường lực chịu được nhiệt độ cao bếp đặt bếp này có 3 đồng hồ điện tử riêng riêng biệt dành cho ba bếp luôn còn à, tiếp theo bên đây á, là sẽ một số dòng bếp từ những cái dòng bếp từ này các bạn lưu ý á, là bếp chưa có qua vệ sinh bếp này á, thì các bạn mua về thì các bạn vẫn có thể sử dụng được nhưng mà bếp ờ, chưa có vệ sinh nên đôi lúc nó còn dơ nếu mà các bạn có nhu cầu nào mua về sử dụng á, cái này các bạn thì ờ, các bạn muốn vệ sinh thì giá vệ sinh thêm á, thì chúng tôi sẽ tính là thêm là 500 ngàn ví dụ như bếp số 22 giá 2 triệu 7 thì thêm 500 ngàn nữa là thành 3 triệu 2 ở đây á, thì à, bếp đầu tiên số bếp 22 là giá 2 triệu 7 đây. bếp từ âm số 23 giá 2 triệu 9 số 24 giá 3 triệu và số 25 giá 3 triệu đây số 26 nè giá 3 triệu bếp Natino Đây, bếp có chức năng uh, chiên nè nướng hẹn giờ trên đây là bếp số 27 giá 3 triệu bếp của Natino luôn và bếp số 28 giá 2 triệu 7 Đó. Đây. Những bếp đối với cái dòng bếp từ này á thì nó sẽ sử dụng là các bạn khi mà sử dụng á thì thời gian nấu của bếp thời gian nấu đoan rất là nhanh cũng như là bếp này nó không có tỏa nhiệt ra nhiều giúp cho không gian bếp của chúng ta nó không có bị nóng và nó có lò nướng lò nướng này thì các bạn có thể nướng ờ, cái gì cũng được hết các bạn không cần phải ờ, châm lửa đốt than nhất là tốn thời gian và khói bụi đó là những cái đặc điểm của bếp từ nhưng mà các bạn cũng lưu ý đối với bếp từ á, thì nó sử dụng công suất lớn nên khi mà các bạn mua về sử dụng chúng ta cũng lưu ý sử dụng cái nguồn điện dẫn nó còn ờ, sử dụng sử dụng cái nguồn điện dẫn nó ờ, đủ để bếp nếu các bạn sử dụng cơ dây nguồn mà nó yếu quá thì bếp sẽ không có chịu nổi cái tải các bạn lưu ý cái điều này đây nếu mà các bạn quan tâm đến những cái sản một cái cái ờ, sản phẩm nào của tôi giới thiệu dưới đây các bạn hãy liên hệ với shop rẻ hơn khuyến mãi để được tư vấn kỹ hơn cũng như có thể biết được những mức giá ưu đãi tốt nhất dành cho các bạn bây giờ thì tôi sẽ thử cho các bạn xem cái bếp chính của tôi ngày hôm nay trong cái clip này đây đây là một dòng bếp ga dành riêng cho thị trường nội địa Nhật bếp này thì có mặt men đây bếp này có số series là Rinai RT 62WH5T bếp có 6 máy số cuối để bảo hành cho các bạn là 006 090 đây tôi sẽ cho các bạn xem mọi nội thất bên trong đây là nội thất này tiếp theo tôi sẽ đóng nắp lại và test những cái tính năng của bếp để các bạn xem cái dây đầu tạng bếp thì có mạch men chống xước rất là dễ dàng vệ sinh chùi rửa khi mà dầu mỡ nó có bánh ra linh kiện của nó gồm có nắp khói nè đây một cặp dòng này cái này là dùng để các bạn lắp đặt kiềng nếu không có cái dòng này các bạn sẽ không gắn kiềng vào được nha đối với những cái này là phải yêu cầu như vậy bếp cũng có một cặp đầu chia lửa có hai cái nắp được làm từ nắp này cái nắp này có tác dụng làm tỏa ngọn lửa ra giúp cho ngọn lửa nó cháy ờ, đều ga nó đều ra nhưng thì ờ, nhưng nếu mà zin của nó là bếp nắp, nắp sắt nó rất là lâu ngày nó sẽ bị mục xét thì ở đây chúng tôi lắp đặt cái uh, nắp inox này giúp cho cái uh, nó bền hơn các bạn sử dụng được nó lâu hơn tính thẩm mỹ nó cũng cao nữa. giá 2 triệu chín phía dưới và đằng sau của bếp cũng đã được bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột nó chạy vào nó cắn phá gì đi Bếp này cũng có hộc nướng, hộc nướng của nó có hai tầng lửa. Một tầng lửa trên ép xuống và hai tầng lửa phía hai bên, giúp cho các bạn nướng đồ ăn mà không có cần phải chở nhiều. Giúp đồ ăn nó chín đều hơn. Đây, lửa cháy xanh đẹp. Còn lửa cháy xanh đẹp. Bây giờ tôi sẽ ờ, mở nhỏ lửa lại để thử cái tính năng an toàn đầu tiên của bếp đó, là cái tính năng khóa ga khi gió thổi làm tắt ngọn lửa. Tôi sẽ mở nhỏ lửa lại để dễ thổi hơn này.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 nó cảm nhận được cái nhiệt độ nó cảm nhận được cái nhiệt độ nóng từ 250 độ trở lên đó, thì nó sẽ tự động nó khóa ga vì bề mặt tiếp xúc của que cảm biến và cái đáy nồi ở đây nó yêu cầu là 250 độ nên ở trên đây nó phải đạt đến là gần 300 độ thì bếp nó mới khóa ga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 và không có tăng chỉnh lớn lên được nữa cái đó là do que cảm biến nó cảm nhận được cái nhiệt độ ở đấy nồi nó nóng hơn 200 độ C thì nó sẽ tự động giảm nhỏ lửa lại để tiết kiệm ga như ở đây thì nó đang giảm nhỏ lửa lại và tiết kiệm ga này bếp nướng của bếp á thì nó cũng chức năng hẹn giờ tôi sẽ bật bếp nướng lên thử chức năng hẹn giờ cho các bạn xem luôn bếp nướng khi mà bật lên á thì nó sẽ à, mặc định là 9 phút các bạn có thể tăng chỉnh tối đa lên cho nó là được 15 phút và mức giảm xuống mức nhỏ nhất sẽ là một phút đây xuất trình mức nhỏ nhất là một phút để thử chức năng hẹn giờ nè bếp bên trái của tôi vừa mới khóa ga cái đồng hồ cái công tắc còn đang này, đây 250 độ tôi đã để một xác nó một lát nó nguội rồi tầm khoảng 265 độ thì nó sẽ khóa ga bếp nướng của tôi khi khóa ga cái đồng hồ báo giờ không luôn rồi công tắc nó đang mở vì bếp này nó hao pin đó, nên nếu các bạn sử dụng những loại pin như là pin con ó pin con thỏ thì các bạn có thể sử dụng được khoảng ờ, từ 2 cho đến 3 tuần những loại pin này giá của nó rơi vào khoảng 20 ngàn một cặp những loại pin có giá tốt hơn như là Panasonic này, Toshiba Maxell thì các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 30 cho đến 40 ngàn một cặp ừ. thì ờ, những cái pin này các bạn sử dụng được khoảng từ 4 ờ, cho đến 5 tuần rất là tốn kém để tiết kiệm các bạn cũng nên tránh ra không có nên sử dụng những loại pin này bếp bên phải tôi vừa mới khóa ga nè 265 độ thì bếp 291 độ bếp đã khóa ga đây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 thì bếp này ngoài hai cái tính năng chính của nó là khóa ga khi nước cạn nồi cũng như khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa thì nó còn có ờ, những cái chức năng tiện ích giúp cho các bạn nấu nướng bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn xem <coughs> đầu tiên nó ở bên phía tay trái tôi sẽ bật bếp lên cái hình nấm nước như thế này là chức năng nấu nước sôi khi mà các bạn cần đun nấu nước sôi thì các bạn bật bếp lên và các bạn bấm vào cái phím phím này để nó sáng đèn lên và nó cần một tiếng bếp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 còn đối với chức năng nấu cơm á, thì uh, các bạn nếu ở bên Nhật họ sẽ sử dụng những loại nồi nó dành riêng cho bếp ga để nấu cơm nhưng mà loại nồi nó không có lưu hành nhiều ở Việt Nam để chúng ta có thể mua sử dụng nên ở Việt Nam chúng tôi khuyên các bạn sử dụng những loại nồi nó có đáy dày và nhiệt và cái đường kính đáy nồi nhỏ hơn 25cm để đạt được hiệu quả nấu cơm hiệu quả nhất bây giờ tôi sẽ trở về chức năng nấu nước sôi này để thử chức năng nấu nước sôi cho các bạn xem thử nước trong nồi đang sôi luôn đây thì bắt đầu là khoảng từ 4 5 phút nó sẽ khóa ga. Tiếp theo ở bên phía tay phải á, thì nó gồm có hai chức năng là chức năng chiên và nước chức năng rang. Các bạn muốn sử dụng các bạn bật bếp lên. Ở đây có ba con số 160 là 180 và 200 độ C, nó là tương ứng với à, ba cái nhiệt độ mặc định các bạn bấm vào. Để khi mà chiên các bạn bấm vào chọn di chuyển cho cái đèn này nó sáng đến cái nhiệt độ các bạn cho là phù hợp với lại nhiệt độ mà các bạn với các loại thực phẩm mà các bạn đang định chiên đó thì bếp nó sẽ tự động nó bảo lưu ở nhiệt độ đó giúp các bạn chiên đồ ăn ở một cái nhiệt độ ổn định đây không có lò bị lớn quá lửa nè còn ở đây chức năng chức năng rang thì ờ, đây là chức năng rang thì như tôi giới thiệu bếp có que cảm biến nó sẽ giới hạn nhiệt độ của bếp là 250 độ thì nó sẽ tự động nó khóa ga vì thế khi mà các bạn cần rang những loại thực phẩm khô cần đến nhiệt độ cao thì các bạn bật bếp lên và các bạn ấn vào phím này cho 3 giây để nó sáng đèn lên và nó kêu một tiếng bíp thì que kiểm biến của nó sẽ tự động tăng mức hạn từ 250 độ lên hơn 300 độ C để các bạn có thể thoải mái rang những loại thực phẩm khô cần đến nhiệt độ cao mà không có lo sợ kiềm hãm nhiệt độ nữa thì riêng đối với cái, cái ờ, vấn đề rang này á, thì rẻ hơn khuyến mãi có thể lắp đặt thêm cho các bạn một cái nút công tắc rang nữa cái nút công tắc rang này á, có thể giúp các bạn ờ, tăng cái nhiệt độ khi mà các bạn rang đồ ăn lên từ lên cái như bếp á, thì họ sẽ thiết kế từ khoảng từ 250 cho đến hơn 300 thôi nhưng khi mà các bạn yêu cầu chúng tôi có thể lắp đặt cái nút công tắc rang tăng cái mức ờ, hẹn lên từ 350 cho đến 400 độ C giúp cho chúng ta có thể thoải mái ờ, rang hơn thì ờ, nếu mà các bạn muốn biết chi tiết hơn vấn đề này thì các bạn có thể liên hệ cho nhân viên của shop để được tư vấn kỹ hơn Ngoài ra thì bếp này cũng có hai tầng lửa, nó sẽ giúp các bạn nướng đồ ăn mà không cần phải chở nhiều. Nhưng mà các bạn lưu ý khi mà các bạn nướng các bạn không nên đặt một tảng lớn đồ ăn vào đây mà các bạn nên cắt đoan nó nhỏ thôi nó vừa vặn nó đập đều vừa vào cái vị nướng này sau đó các bạn thử một ít nước vào đây để khi mà chúng ta nướng nó hơi nước nó bốc lên nó làm mềm thực phẩm thực phẩm chúng ta nướng nó sẽ không có bị khô cứng chúng ta cũng dễ dàng vệ sinh chùi rửa hơn khi mà sau khi sử dụng nó bạn cũng uh... nước trong nồi bắt đầu sôi đây thì các bạn cũng lưu ý một cái vấn đề nữa là khi mà các bạn ờ, sử dụng bếp á, thì đối với cái nướng này nè là các bạn ờ, nếu được thì các bạn lót một lớp giấy bạc ở dưới đây để khi mà chúng ta nướng thì chúng ta cũng dễ dàng nó vệ sinh hơn tại vì một những khách hàng khi mà sử dụng bếp nướng này á, thì họ bếp thêm sử dụng nó không có được ờ, tốt như cái mâm nướng này cũng vậy khi mà các bạn sử dụng á thì các bạn phải giữ từ khoảng từ 2 cho đến 3 giây tại vì cái thiết kế của mâm nướng này nó rất là lớn khi mà các bạn sử dụng á các bạn phải giữ im cho hơi ga nó bơm đều ra thì hộp nướng nó mới hoạt động tốt được có một số khách hàng khi mà sử dụng á họ ờ, bấm vào bấm như thế này xong rồi buông ra như thế này thì hơi ga nó bơm chưa đều do đó bếp bếp nó sẽ không có cháy được các bạn lưu ý vấn đề này để sử dụng bếp một cách nó tốt hơn